Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường trong đêm qua và sáng sớm nay, các tỉnh miền Bắc duy trì tình trạng mây nhiều, mưa nhỏ, mưa phùn xuất hiện, khiến nhiệt độ giảm trở lại. Trong hôm nay, không khí lạnh ở phía Bắc vẫn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta, toàn vùng trời nhiều mây và có gió rét. Khu vực vùng núi và trung du mức nhiệt chỉ từ 14 cho tới 16 độ. Khu vực đồng bằng và ven biển trong đó có cả thủ đô Hà Nội, mức nhiệt sẽ từ 17 đến 18 độ. Dự báo đợt rét này sẽ còn kéo dài cho đến hết tháng 1 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 12 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá. Khối khí lạnh tăng cường mạnh khiến trong hôm nay mưa ở miền Trung cũng gia tăng nhanh. Dự báo hầu khắp các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi đều sẽ có mưa nhiều nơi với lượng mưa trung bình là từ 10 đến 30 mm. Cục bộ một số nơi ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to trên 50mm. Mưa cùng với không khí lạnh khiến nền nhiệt ở miền Trung cũng duy trì mức thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đều ở dưới mức 20 độ, trời rét. Vùng từ Đà Nẵng đến Phú Yên nhiệt độ trong khoảng 22 đến 25 độ. Còn từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nhiệt độ ở ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Về đêm các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét đậm, ở phía Nam ngày đầu tiên đi làm trở lại, cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mây nhiều, nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất ngày tại Tây Nguyên là từ 23 đến 26 độ, trời xe lạnh. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ cũng chỉ từ 30 đến 32 độ, không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Về đêm, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng sâu hơn xuống phía Nam, làm cho Tây Nguyên và Nam Bộ nền nhiệt đều giảm. Thấp nhất đêm nay ở Tây Nguyên nhiệt độ trong khoảng từ 13 tới 16 độ. Tại Nam Bộ mức nhiệt từ 19 đến 22 độ. Miền Đông Nam Bộ có nơi rét nhẹ,